tạm thời quên đi việc mà mình đang giảm cân tạm thời quên đi việc quên quên quên quên đi việc mà mình đang giảm cân hết tất cả các loại bánh này về để ăn thử và review cho mọi người xem là bánh hot tiktok thì có thực sự ngon không nhá ở đây thì mình có 5 loại bánh đó chính là bánh ruốc gấu nội địa chung bánh sợi gà bon đây là bánh sô cô la Vesta còn đây là <laughs> không nhớ tên <laughs> đây là bánh sô cô la nhân chảy còn đây là kẹo marshmallow vị dâu tây nhân dâu tây đó bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi đầu tiên thì mình sẽ ăn thử bánh sô-cô-la vani nhân chảy chắc nhỉ? Đây, cái bánh này Một hộp này thì có giá là 55k mà mình đặt ở trên Shopee á Không biết là trong này có bao nhiêu Có, ở đây luôn cho mọi người Trông cũng khá là nhiều ấy Nhiều tết đấy mọi người Trong này có hai loại gói là có một viên và hai viên Bánh này thì là chuẩn nội chung nha cái lớp vỏ ở ngoài nó như kiểu oyo ấy cái viên này nhìn trông hơi giống cái viên bánh dừa mà hồi bé mình hay ăn đấy bọc hạt dừa bên ngoài mùi mùi có vẻ hơi ngọt mọi người ạ đây ở trong nó sẽ nhân như này nhưng mà chắc là dạo này Hà Nội vào thu rồi ấy thế nên là trời nó mát mát nên, nên nó không chảy cho lắm okay nhá cái vị sữa khá là thơm vậy vỏ ngoài giòn nhưng mà nó hơi ngọt một chút mình thấy nó hơi ngọt quá ấy, cái phần sữa hơi nào mà ăn cảm giác kiểu ăn một hai miếng thôi ấy, xong rồi không ngấy ấy mọi người nhưng mà được cái là lớp vỏ rất là giòn lớp vỏ ngoài rất giòn vỏ ngoài thì hơi ngọt ngọt một chút thôi cũng thơm vị sô cô la ấy nhưng mà không giống vị bánh oreo cho lắm <laughs> trẻ em xong rồi xong rồi nó còn thêm cả cái phần kem nữa vào ấy là nó hơi ngấy với cả nhiều đường ấy ngọt quá thích lắm ai à, mà thích ngọt thì chắc là thích cái này hơn bánh này bảy điểm rưỡi nha tiếp theo là kẹo marshmallow nhân dâu nha Đấy. đây cũng là một cái ờ, bánh nội địa chung có giá là 40k một hộp 11 cái cũng phải có 11 cái thấy nhìn ở trong nhìn nhìn bao bì ấy trông có vẻ rất là ngon sờ cái này thì hơi mềm một chút ở ngoài nó sẽ là một lớp bánh giống kiểu bánh audio ôi nhìn nó sờ nó kiểu mềm mềm như bánh mochi ấy mọi người giống vỏ Oreo hơn lúc là cho vào miệng ấy nó tan luôn nhưng mà cái phần cái phần marshmallow ấy nó vẫn bị hơi ngọt ngọt một chút giống kiểu marshmallow ở à, bánh choco ấy đó nhưng mà nó hơi ngọt một chút được cái vị dâu mùi dâu cũng rất là thơm rất là rõ mùi dâu ăn cái dâu này nó hơi kiểu hơi chua chua ngọt ngọt một chút ấy ăn bánh này thì nó dễ kiểu dẻo dẻo chứ nó không giòn nói chung là ăn cũng khá là ok mỗi tội là hơi ngọt một tí so với khẩu vị của mình thôi bánh này khá thiệt nha tiếp theo là bánh nước gấu nội địa chung nha bánh này thì mình mua ở hàng khá gần nhà năm nghìn cái thôi thế mọi người ai như bánh này cũng bảo ngon đấy không biết có ngon không ui, ui ngửi mùi hơi giống cái mùi thịt thổ ra nhà ấy nó giống lắm luôn ý giống cái mùi thịt thổ ở cổng trường mình luôn ấy đây cái bánh này thì trông khá là to nha đó ở trên sẽ là phần ruốc wow. ngọt thôi chứ nó không bị ngọt hẳn như kiểu bánh bông lan nhưng mà cái phần ruốc này này mùi nó hơi mùi thịt thổ xong rồi lại hơi cái vị của xúc tích ăn liền xong nó hơi hơi nó hơi hơi ngọt ngọt mặn mặn một chút cái vị nó hòa quyện với nhau ấy ăn ngon cực đấy bánh này ngon đấy nói chung là cái phần cốt bánh ấy nó hơi hơi khô chứ nó không được mềm là kiểu nếu mà nó mềm mềm nó tan ngay trong nhẫn thì sẽ ngon hơn nhưng mà bánh này ăn ngon ngon thật sự luôn bảo sao ai ai ăn bánh này cũng kiểu nghiện wow. Được không? Vừa ngon còn vừa rẻ, 5 nghìn một cái này mình thấy là giá khá là rẻ Bánh này 8 điểm rưỡi nha Tiếp theo là bánh sô-cô-la nectar đây là sản phẩm của Napati bánh này thì có giá là 20k một hộp một hộp này sẽ có 8 cái cứng hơn cái marshmallow một chút ạ ở trên bao bì thì sẽ là kiểu bọc ở ừ, ngoài là sô cô la trong cũng là một lớp sô cô la chảy hết nhìn trông khá là ngon ấy. rất là thơm của sô cô la luôn ui nó kiểu dẻo dẻo nhưng mà cái sô cô la không thấy cái sô cô la đâu mọi người ạ không thấy sô sô cô la chảy đâu mọi người ạ <laughs> lúc mà thấy ra ấy không không thấy sô cô la nó chảy ấy hay là tại hà nội dạo này hơi lạnh nên <laughs> là sô cô la nó bị đông rồi nhỉ <laughs> như kiểu là cái Milo ấy cái bột Milo xong rồi kiểu đông vào ấy không phải mình thấy nó không đặc sắc lắm ăn cũng hơi ngọt nữa kiểu mà cái phần bánh ấy mình cũng không thích lắm nó, nó cứ nó cứ sao sao ấy kiểu kiểu nó nó hơi ẩm ẩm xong rồi bom bánh này thì mình thấy hot khá là lâu rồi nhưng mà hôm nay mình mới ăn thử mọi người ạ à. bánh này thì mình, mình mua ở tạp hóa là có giá là 20 k nha trong này sẽ có 5 cái một sẽ có 5 cái bánh này nhiều người lên ngon lắm cái bánh giống cái bánh ruốc cái bánh ruốc là năm nghìn một cái mà mình hay ăn ấy đó sờ thì thấy bánh có độ ẩm nha lúc kéo ra này cái, cái sợi cái sợi gà ấy mọi người đó kéo cái sợi gà thơm cực kỳ luôn ấy kiểu nó, nó vừa thơm mùi trứng nó vừa thơm răng trong miệng và cái bánh này nó có cái sợi gá ấy, xong kiểu mình, kiểu lúc mà nó nhai ấy mình thấy nó khá là hay kiểu cái cảm giác nó khó tả nhưng mà nó hay vị thì không bị mặn quá không bị ngọt quá nhưng mà à, ra vị rất là vừa miệng đặc biệt là cái sợi gá ấy cái sợi ruốc gá ấy thơm cực ấy chín nữa ăn cái này ngon nha được á mấy ăn cái này béo mấy ăn cái bánh này béo tạm thời quên đi việc quên quên quên quên đi việc mà mình đang giảm cân điểm nha Ok vừa rồi thì mình đã ăn thử 5 loại bánh hot tiktok Và cá nhân mình thì mình thích nhất là hai loại bánh này Siêu ngon luôn đấy mọi người nhất định phải thử nha Mà tôi vẫn phải bình thử ăn một lần miễn viễn Còn đâu ba loại bánh này thì mình không thích lắm Chắc là bởi vì mình cũng không phải là thích đồ ngọt ấy Đấy nên là mình ăn mình cảm thấy nó hơi ngọt